Lần đầu tiên có mặt tại miền Bắc, trà bí đao tươi An Tiên 15K đang làm mưa làm gió, gây điên đảo giới trẻ phương Nam bao ngày qua. Đã có mặt tại đây, nước trà bí đao tươi An Tiên 15K hạt chia được làm từ quả bí đao tươi cùng những hạt chia nhập khẩu từ Úc. Thức uống sạch, ngon, bổ, rẻ. An Tiên tươi trẻ mỗi ngày.